Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Ở ờ, video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn hai cái cây cầu có ờ, cùng kiểu dáng sử dụng chung một loại động cơ nhưng mà có tỷ số truyền và kết cấu khác nhau Đấy. sở dĩ gửi cho các bạn hai cái bộ này để các bạn so sánh bởi vì nó sử dụng chung một dòng động cơ À, giá tiền thì nó cũng vừa phải giá tiền thì à, nó vừa phải thôi đấy à, tuy nhiên thì à, nó sẽ sử dụng vào hai mục đích khác nhau à, sẽ tạo lên cái hiệu quả nhất định cho các bạn là khi à, gióng dựng xe thì trước tiên là giới thiệu với các bạn cái cây cầu phía trên này đây cái cây cầu này thì cái nó là dòng cầu hai tốc độ một số nhanh và một số chậm dòng này thì à, chuyên tải phù hợp là khoảng 500 à, đến 700 kg Đấy. tốc độ nhanh tốc độ của nó là tương đương với số chậm là khoảng 15 à, đến 17 số nhanh là 30 đến 37 kg mét trên giờ Đấy. còn động cơ thì có thể lắp các công suất khác nhau Đấy. cái dòng này thì có đường kính phanh là 160 Đấy. các cơ dài ngắn khác nhau Ờ, tiếp theo thì ờ, giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu to hơn cầu to hơn này là cái dòng cầu à, chậm cầu này thì à, phù hợp à, nhất đối với các bạn à, làm xe trong nhà xưởng xe chở gạch mộc hoặc là xe thu gom vệ sinh môi trường tốc độ thì nó chỉ dao động từ 10 cho đến 13 km trên giờ thôi rất là chậm nhưng mà bù lại thì nó à, rất là khỏe ăn điện thì à, rất là ít đấy à, và cái dòng này thì à, nó thiết kế à, chuyên trở lặng cho nên là cái đường kính phanh của nó lớn đường kính phanh 200 động cơ thì vẫn cùng một loại thôi nhưng tải trọng có thể chịu được lên đến khoảng một tấn là bình thường đấy thì các bạn sẽ phù hợp với lại nhu cầu để đóng xe cho nó phù hợp ở đây thì em có mang cái bộ trục của nó ra để cho các bạn à, so sánh hai cái dòng cầu này thì à, đối với cái, cái cầu nhanh cầu nhỏ ấy, thì đây nó là trục của bé này còn đối với này à, cái cây cầu to ấy thì trục của nó to đấy trục lắp nó to hơn hẳn và nó là trục 6 răng còn này là trục 18 răng thì các bạn nhìn hai cái mẫu trục nó khác nhau hoàn toàn một thằng nó nhỏ và một thằng nó to hơn thì là độ bền nó hơn hẳn và lực truyền nó lớn hơn đấy thì đấy là hai cái dòng cầu mà em muốn giới thiệu giá thành của hai loại này gần như là tương đương nhau thôi cái cầu to này nó đắt hơn một chút đấy và nó chỉ có à, một số thôi đấy cái cầu to này thì à, cũng có thể à, yêu cầu nó có một loại cầu to như thế này mà hai số Tuy nhiên ở đây thì em đang giới thiệu là loại một số số chậm đấy và tốc độ của nó thì chỉ dao động khoảng 12 10 cho đến 13 km h nó sẽ tùy thuộc vào cái đường kính bánh xe nữa và nó chỉ phù hợp như là nhu cầu đi chậm và khỏe ví dụ như là xe trong ờ, xưởng xe đi thu gom ờ, vệ sinh môi trường thì nó cần tốc độ chậm nhưng mà rất là khỏe và ăn điện thì rất là nhẹ đấy còn cái dòng cầu bé hơn ấy thì ờ, nó sẽ phù hợp với này cho các bạn à, sử dụng tải trọng khoảng 500 cho đến 700 kg và đi tốc độ nhanh có hai tầng nhanh và chậm về số đi số chậm thì chở khỏe mà về số nhanh thì đi số nhanh Đấy. nhưng mà khả năng độ bền thì nó sẽ, sẽ không thể cao bằng cái cầu to này được vì vậy là các bạn à, đặt hàng hay là có ý định làm xe thì à, đây là hai cái video để à, đây là hai cái trục cầu để cho các bạn lựa chọn À, và lên đồ Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem ờ, video. Mọi thắc mắc à, có thể liên hệ qua số điện thoại và Zalo Viber 0983 818 955 hoặc là các bạn à, gõ theo địa chỉ xe điện motor điện.com tên trang web chính của bên em để xem các cái sản phẩm khác hai loại cầu này thì à, đều là cầu bốn ốc Đấy. nắp vành bốn ốc tuy nhiên thì à, thằng à, vành bốn ốc này là vành bốn ốc loại lô tâm 70 còn thằng này là vành bốn ốc lô tâm 63 Nói chung là đều dùng được các cái loại vành của Việt Nam sản xuất là đều dùng được còn cái cầu bé thì dùng được cả vành Việt Nam lẫn vành tàu Đấy. đây là hai bộ thì các bạn có thể ghép với này cái video à, à, trục cầu nhíp à, và bên em sẽ báo giá cho các bạn cả hai loại này đấy thì công suất con này hiện tại như con này đang lắp trên cái cầu này là 1.500W còn trên cái cầu bé kia là 1.000W Tuy nhiên hai cái, cái cái động cơ này có thể lắp lẫn qua cầu lọ sang cầu kia là đều vừa